jisun kan odaban yerai tendo atap ma benasan miyaman lale apuradan tieten kan salle jisule nadon ayemba zanye iga mange na gam tang e jisu ne e radane iga mange pintu đã na ga đã làm gì là karam gani jangila gì làm đi lệ ra pin tu lệ cô đung e đi dum dum đường lên nơi CI project ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಲ್ಲೆ director reverend Raviratna Miss Shantiratna ಕೆಂಕೆ ನನಂಡು ಮರಂಜಿ ಡೋ ಸನಾಯ ಮರಂಜಿ ಕೆ ಪಿ ಈತ್ ಮಾನುಗೂಡ ರನುಕು ಕುಡ್ಡು ರಂಜಿ ಬಾತೆ ಡೇಲೆ ಕೆಂಕೆನ್ ಇದಲ್ ಮರ್ದೋ ಕೆಂಕೆನ್ ಸರಂತ ನಿಮ್ಮರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಿನ್ನ ಪತ್ತು ಬಾಲೆರು ಮನೋ ಇಂಡಾಗೆ ಕೆಂಕೆ ಮರಂಜಿ ಅಂಜಮನ್ ಡೇಲೆ ಸುಂದರ್ ಡೋ Kittu boy music director Mister Abeer recording centre గూడగుడ్డి మొబైల్ నెంబర్ నెంబర్లేన్ double seven zero two one seven nine two double one బార్ eight three four one three six three double seven three కుడ్డుబ్బే నాలెంత్ బేన్